Và đây là điều kỳ diệu gì thì tôi sẽ hướng dẫn cách à, làm mẹo vật này chi tiết như thế nào thì mọi người theo dõi trong video và đây là hình dáng của cây dừa ở Việt Nam chúng ta thì khắp ba miền Bắc Trung Nam hay những khu du lịch đều có hình dáng cây dừa đặc biệt là từ miền Trung trở vào cho đến miền Nam và với quả dừa thì đối với mùa hè khi mà thời tiết nóng nực chúng ta à, có một cốc nước dừa tươi mát và mềm ngọt giải nhiệt mùa hè không gì bằng ở các nhà hàng hiện tại thì à, dừa tươi được à, các nhà hàng kinh doanh bán rất nhiều nhiều hình thức trang trí để thu hút à, khách du lịch thập phương khi uống nước dừa vị dừa ngọt mát vâng đây với nhiều hình thức trang trí khác nhau và khai thác uh, cây dừa chúng ta và nước dừa mà chúng ta để lạnh mát một chút uống rất chi là ngọt và ngon khi chúng ta đi uh, nắng về mà háo nước uống hạ nhiệt rất nhanh và cùi dừa tươi cùi dừa tươi nạo còn rất mát ngọt và đối với quả dừa khô thì à, trong nhân dân chúng ta thì cũng sử, sử dụng rất nhiều ví dụ như là món ăn dừa à, dừa kho thịt ngày à, bé tôi cũng rất hay được ăn hay là món uh, mứt dừa ngày tết dừa nạo ra và rang khô tầm đường chế biến ờ, món mứt ngày Tết rất nhiều loại mứt màu rất ờ, đẹp bắt mắt và tôi cũng từng tham gia làm mứt mấy ờ, các bạn hay là dừa khô nạo sợi nhỏ à, nấu uh, sôi sôi dừa sôi dừa và vừng mà thôi không nói nữa nói đây thèm nhỏ dai các vị ạ <laughs> hay là còn à, dừa khô còn được à, dùng ép làm à, dầu dừa dầu dừa bổ sung đường cho cơ thể rất tốt đang là thiếu hụt đường ăn dầu dừa tốt và dừa khô trong ờ, làm đẹp dừa dừa được ờ, ép lấy dầu và bôi lên tóc và massage mặt bôi lên tóc thì ờ, nuôi dưỡng ẩm cho tóc massage mặt đây đây hình ảnh của dầu dừa được quảng cáo hay trong uh, thời chiến thì uh, thiếu thốn về ờ, nước truyền trong chiến tranh chiến sĩ ta thương vong rất nhiều và thiếu thốn thì quả dừa à, nước dừa cũng được uh, dùng thay nước truyền vào cơ thể cho những người bị thương vong hay là trong ngày Tết quả dừa cũng được ờ, trang trí rất đẹp với công phu lộc bày trên ờ, bàn thờ thờ rất đẹp hay còn được bày thành ờ, mâm ngũ quả cũng có thành phần của quả dừa tùy theo phong tục từng nơi từng gia đình và quả dừa bày cùng với các loại loại quả khác. Và sau đây tôi ờ, xin giới thiệu về cái mẹo vật về quả dừa tươi để làm cho em bé ờ, ngoan hay ăn trong lớn. À, cái năm ờ, vào giữa năm 2019 thì vợ tôi có mang bầu em bé thứ ba thì à, tôi được một à, người bác chị gái mẹ ở trong Nam ờ, gọi điện cho mẹ à, nói chuyện bác chia sẻ cho một cái kinh nghiệm mà người trong miền Nam người ta hay làm khu vực nhà bác người dân trong đó hay làm là nuôi trẻ con rất ngoan là mẹ làm từ quả dừa và mẹ gọi điện chỉ cho tôi là khi ờ, em bé sinh ra ở viện ấy thì trước khi ờ, đón em bé về nhà thì chúng ta một người mua một quả dừa tươi chúng ta cất giấu chỗ nào kín đáo mà quý vị phải giấu cho kín không mình đi đón em bé ông ở nhà nhìn thấy ông ăn nó toi còn mẹo với mủng gì khi mà xe đón ờ, em bé ở ngoài viện về nhà ấy thì ờ, cái người ờ, mua mà cất dấu quả dừa đó thì chúng ta im chúng ta làm kín làm dấu mà đây nó là cái mẹo dấu thì người bế em bé chuẩn bị bế vào thì cái người mua quả dừa đó thì chúng ta nhanh chân chúng ta lẻn vào trước chạy vào trước trong nhà lấy quả quả dừa đã chuẩn bị từ trước và chúng ta lăn quả dừa đó vào trong gầm giường mà giường đó là nơi chúng ta để em bé nằm và để im quả dừa nằm im sâu ở trong đó và quay ra đón em bé thì à, với mẹo này thì chúng ta chỉ chỉ một một người biết ờ, một người làm thôi không cho ai biết và để im quả dừa quả dừa trong gầm giường và chúng ta để một năm hay là hơn một năm gì đó và em bé và em bé nuôi rất ngoan à, không à, ít ôm vật ở đây là em bé nhà tôi thì à, con nhà tôi tất cả hai đứa anh chị trước đều ngoan nhưng mà so với thằng này thì không lại được em rất ngoan mà hàng xóm xung quanh ai cũng vậy khen trầm trồ là bé ngoan và video này thì tôi làm à, chia sẻ cho tất cả mọi người những ai chuẩn bị sinh em bé hay là có cháu có con chuẩn bị sinh chúng ta chia sẻ cho nhau để mình có một cái mẹo nhân gian để được có em bé ngoan vui vẻ trong cuộc sống mọi người thấy hữu ích thì hãy like đăng ký kênh và chia sẻ để quyết cái động, động lực ra video tiếp theo để chia sẻ cùng mọi người xin cảm ơn mọi người